không biết có thấy được bình luận chưa không đọc được bình luận và không thấy bình luận cả nhà ơi cả nhà ơi cả nhà ồ quốc hà quốc hà quốc hà tới cầu dán luôn rồi đó mày điện coi nó ở cái khúc nào tới chốt trong nữa rồi kìa chốt trong luôn rồi đó rồi thấy được bình luận rồi chào bạn hân y ngọc hân Trân mới reset máy lại nha cô chú anh chị tới chốt luôn rồi tới chốt luôn rồi. anh hôm nay thấy buồn bên đó kìa em mấy 150 mới reset máy lại nha do nãy là bị uh, bị lắc bình luận phải reset máy lại mới thấy được bình luận của cô chủ anh chị và cả nhà hello, hello bạn tiên kiều ờ, anh tới ngay cái chốt ngay chỗ cầu gián đó nè anh em mình đang ngay cái chốt cầu gián nhé đúng rồi mà cái chốt ngay mé thì chồng quay diệu hồi nãy nha ừ ngay chỗ cầu cầu gián mà ngay khúc chốt ngoài á chốt mà ngay chỗ mà gần cái hẻm 150 á hẻm 150 á chào bạn Hậu Thiên, chào Võ Thu ờ, Thủy Chào cả nhà nhé Hôm nay lại tiếp tục 100 phần quà nữa nhé Ngày nào cũng ờ, sẽ gắn cố gắng hỗ trợ bà con cô chú anh chị 100 ờ, phần quà Chào em Phạm Thu Chào Hiếu Quỳnh, hello Chào bạn Hương Thi, chào bạn Lê Đạt La Đạt, chào cho chị Hiền Trần Ok, hello, hello em nhỏ, hello em Ngọc Nhi ừ, Dạ, chào chị ờ, Ngọc Nguyễn báo là đã hết kinh phí rồi nha cô chú anh chị hết kinh phí từ rất lâu rồi nhé và những phần quà sau này là tiền của Phước tự bỏ ra nên uh, cô chú anh chị có gì mình dùng nấy dùng Phước nha cố gắng uh, để cho đủ đồ cho bà con thì Phước cũng vừa mới nhập uh, thêm hột gà và vừa mới nhập thêm uh, mì và gạo thì chắc còn phát được uh, ngày mai nữa là hết gạo rồi mong cô chú anh chị nào sau khi à, xem livestream này nếu mà có hỗ trợ gạo thì uh, hỗ trợ nhé còn không nữa thì uh, Phước cũng sẽ gắng uh, cố gắng mua tiếp để hỗ trợ cho bà con mình gạo nhà còn được có 750 kg 750 kg thì mình phát được cao lắm là một ngày ngày ngày là mình phát là bây giờ gói ghém phát chỉ có 500 kg thôi không có thể nào mà phát hàng tấn được như hồi xưa đuối rồi hai tháng mấy rồi đuối lắm rồi đang ở trong ờ, cái ờ, chốt cuối của ờ, đồng văn cống nè đối diện gì đường trần quang diệu á đi hướng từ đồng văn cống vô đang đợi đang đợi ra đợi bạn bạn xin và bạn dẫn thêm gì đó xin 10 phần và để hỗ trợ cho bà con về à, nhưng mà phải kêu ra nhận luôn nha chứ à, không có thể trao hết được có có lò bả ngồi sau nè luôn luôn ngồi sau đi hello mọi người rồi xong bấm điện thoại tiếp đi đây hả chú này hả chú này đại diện á hả chú này đại diện hả rồi phát ở đâu hẻm nào phát hẻm nào vậy phát phát hẻm 401 hả anh 10 phần hả chú? Dạ 10 hẻm cách tao trời ơi biết tại được không? Dạ. Chạy vô đầu hẻm luôn. Vậy đầu hẻm xe này con đâu vô được. Được, được, thôi đi. Không, đi đường nào? Thôi để, thôi, để chú phát giùm con nha. Dạ. bên đây là rau củ nha mỗi người sẽ là một bịch ờ, rau củ với ờ, mì trứng với chao trọng luôn rồi kèm theo là 5 kg gạo lấy cái bình xịt đây nè em ơi Ủa để nha kia đó ủa hồi chiều là ai điện cho cưng gì bé đó đó hả vậy lần hồi là chú phát luôn phải không à, em em trai một hồi nữa phát xong á phát tới chỗ nào em chụp tấm hình giùm anh ha gửi qua dạ. cho gì anh nha dạ. nha để để để ờ, nữa rồi có gì anh đăng anh cập nhật dạ, đủ chưa đủ chưa dạ dạ dạ sao sao vậy hả lấy một phần nữa cho em trai bên lộ á lấy lấy rồi ok nhận giùm anh nha em trai rồi quành đầu xe ra lên xe đi anh, à, anh thuận rồi ok em dạ vậy xong rồi chú à. dạ dạ dạ có gì à, phát xong rồi chụp hình lại giùm anh nha gửi cho anh di nha để nó kịp chuyển cho anh cái gì đó lo anh đó ờ quay đầu xe lên con con con thằng à, quay đi quay đi để hồi còn cho bạn mỹ chi <laughs> chúc sức khỏe cả nhà luôn nhé Tại sao không lên tụi em có đặt trước hết trơn chị ơi Đặt ẩm giùm tụi em đã đồ đâu đồ sao rồi sao thế nào không còn chạy bộ nữa hàng được đặt trước hay gì <laughs> đúng rồi được, được. hai Tràng Diệp Châu đi cho nó gần kế bên đây mình quẹo qua chào bạn chút nè cổng nhà đây là bà út của em bà làm bên sổ số kiến thiết hậu giang á chắc bà, bà ừ, chắc bà biết bà em điện ra đi kêu đại diện ra à, ờ, kêu mấy người đó em đi ra rồi dạ. em cảm ơn nha rồi dạ à, giờ qua bên xóm hai Trần Việt Châu rồi, rồi, rồi em cảm ơn dạ, nhiều nha cảm ơn. dạ, dạ cảm ơn nhiều nha anh qua 62 Trần Việt Châu nha cô chú anh chị không có lên tới Bình Dương được nha chị Bình Dương thì qua dịch em mới đi nha hết dịch ổn định dịch thì em sẽ đi mà cái em đi là em lên chảnh là em trốn nợ á chứ em không có lên hỗ trợ alo ừ chú ơi cho con hỏi ờ, chú hello bạn ờ, phương quen hai chậu đúng không tại vì ờ, ở chỗ cô Xuân Hello bạn có, Lê có Giang dùm cho bên mình á, là năm phần quà ở chỗ anh Phước hỗ trợ á, là dạ là của của chú là à, dãy trọ hay là sao chú rồi à. bây giờ chú chú có thể liên ok Mỹ Chi qua dịch là anh sẽ đi Côn Đảo luôn ờ, anh đi Bình Dương rồi anh đi Côn Đảo nói chung là chỗ nào chứa là anh đi hết đi trốn nợ nha hủ sẵn nước tương với chao ra ngoài dạ cảm ơn ờ, chị Nguyễn Xuân à, tức là chú chú đại diện chào bạn Quách Hạnh chào bạn ờ, Nguyễn diện Việt hả? Diện à, tiếp tục chuyến xe không đồng nhé À, đúng rồi em đi Bình Dương em bán nước tương à em còn à, được 10 thùng nước tương em thủ lại với lại mấy chục hũ trao ra ngoài à, lập nghiệp chứ Cần Thơ này là qua dịch là em sẽ bị dí chủ nợ dí quả dữ lắm rồi <laughs> anh em đang qua đường ờ, đường Trần Việt Châu nhé hẻm 62 nhé chào chị Điệp Nguyễn buổi tối vui vẻ à Có em chân chân bỏ ngồi sau á em gà em gà sao à. hả họ <laughs> có sách dép chạy bộ nữa cứ lên còn một tuần nữa thôi còn một tuần nữa mà còn được có bảy trăm mấy ký gạo à gán gán kiếm uh, có ai cho gạo không còn không nữa thì cũng ờ, đấm đuối mì thì nói chung là đã ok rồi hôm nay là phước uh, vừa mới uh, đặt về 500 thùng mì trong đó 500 đó thì chia ra cho nhỏ em gái hai trăm rưỡi phước hai trăm rưỡi là ờ, đủ ờ, lay lất tiếp nữa đó hột gà thì bữa nay ờ, đặt 2.000 trứng mà người ta còn có ngàn tư à nhận rồi luôn trao thì cũng còn giờ là hết gạo nha có ai có ai hữu có ai hữu duyên phát tâm gạo không ạ à? sao thấy xin không không ai thấy cho vậy người ta ai xin không ạ à? chỗ nào cũng xin 5 phần 10 phần 10 phần là hết 50 cái gạo rồi đó ai phát tâm cho giờ đi ăn xin nè cô chú anh chị ơi có ai cho gạo không em còn có bảy trăm rưỡi ký em phát được có ngày nữa là hết rồi đó mấy ngày đầu mấy ngày đầu phát quá trời phát phát gồng <laughs> hai hai tháng mấy nay ai cũng đuối như trái chuối ai cũng xin gạo chứ ai xin 5 phần 10 phần không xin giết rồi xin giết tuột cái quần luôn ờ để hỏi đại diện nha ấy kẹt số cái cái cái chú nào chú bên hẻm chú đó đúng không chú nào ta chú đó xin mấy hồi hồi nãy điện là cho chú nào số điện thoại cuối là số mấy 616 616 là ai anh này phải không anh xin mấy phần à, anh à, anh với đây là hai người chung phòng hay gì khác trọ khác, khác, phòng khác trọ khác phòng hả ừ. mình sinh viên hay đi làm đi làm đi làm hả lấy cho anh này trước hai phần còn cái chú đó con có cho chú rồi mà phải không nhìn chú quen lắm chưa cho lần nào chứ hả lấy cho chú này một phần luôn để mấy mé này gì để ngay giữa đó để cho mấy chú mấy anh lại lấy khỏi có đi từ từ mấy anh trước trước sau em cũng cho à từ từ từ từ mà ở đây chật đông vậy ở đây chật đông quá vậy là mình nấu cơm đây luôn hay sao mấy anh à nấu cơm ăn đây luôn á phải không ăn chung hết đó phải không ăn chung vậy thì ờ, đâu người phần chi giờ cho tập thể thôi gửi lại cho mấy anh ờ, hai chục ký gạo với lại ờ, ở gì nè bốn à, bao gạo đi bốn bao gạo với bốn bịch gạo đi với hai bịch mì trứng hột gà trao được rồi là ăn đủ rồi đó gửi chung đi chứ mà chia từng người là đuối à thấy đông quá thì năm em gửi bốn là ăn đủ rồi ăn chung mà rồi ok dưới, dưới bên dưới bên kia nữa đó anh một bên đó là rau củ quả còn bên đây gạo rồi hai chút sức khỏe mấy anh nha cố gắng nha mấy anh rồi ok chưa chưa còn bên thịnh còn ai à còn còn còn ờ. có ra chưa ai đâu người nào nhận người nào nhận đâu người nào đại diện nhận đâu ra nhận đi anh rồi ok không có gì đây lay chim đồ lay chim lay ơ đồ gớt điện thoại giá cho nó gớt điện thoại cái nữa đi ha sao không ai hả sao sao không ai hối cho cho còn xin không vậy vậy giờ bắt đầu phước xin ngược lên nè cô chú anh chị có ai hỗ trợ không giờ phước hết giờ hết gạo rồi giờ hết gạo rồi cho phước gạo đi giờ chơi là phước ăn mài luôn rồi nè đó giờ giờ đuối dữ lắm rồi toàn là mấy gà là sức tiền túi không luôn á cái đợt sau này là sức tiền túi không luôn đó cô chú anh chị đuối dữ lắm rồi đó trứng người ờ, mì rau gì toàn là tiền túi không giờ gạo hết rồi nè ơi tao đang ăn xin mày không phải tao đang đi ăn xin người ta rồi giờ cho nữa hả ai ủa ủa hai này là ai sao sao sao anh bây giờ ờ, thì ok cứ gửi anh anh anh quen nha anh phải không rồi xong rồi cứ nữa anh phát cho 5 phần đó anh chụp hình anh gửi lại cho anh thận là được rồi rồi cứ gửi cho anh 5 phần đi em với em đó là đi chung á hả ở riêng trọ hả sao chung giải Sống ai ở chung với dân toàn ở riêng không vậy? Đứng đó đi em, để từ từ. Xin không? tự nhiên đâu nổ lên giờ có cô chú anh chị nào trên đây ừ phước ơi cô cho ăn tấn gạo rồi cô kia ừ cô cô cho ăn tấn gạo nữa ha đỡ biết nhiêu nay nhập hàng không gần 50 ờ, triệu nữa rồi đó nếu mà nói ờ, cô chú anh chị nói không phải là than chứ từ bữa giờ lỗ là chắc ờ, tiền là sức tiền nhà nhiều lắm rồi xong chưa phát cho hai em trai này người một phần nữa đi lỡ rồi chơi đi chơi đi lỡ đi nhà nó còn được chục một chục à, à, à, thùng nước tương mà với lại tao chừa được cần xé trao qua dịch đi bình dương qua dịch đi bình dương được rồi đó em để ngang thùng thùng bị gói nha ôi lẹ đi kéo ra quá trời kìa cho là banh luôn á rút rút anh đó anh anh xanh anh đó anh kia xong chưa cút thôi rút thôi rút thôi quá trời rồi nhìn vô trong kéo ra <laughs> thêm cái đâu cả chục người à. đi nồi nồi nồi ra có ai cho gạo không có ai cho tấn gạo 500 kg gạo gì không đây giờ mình đi xin ngược lại nha nếu như mà anh xin không ai cho anh giao bán tôi đi ừ <laughs> có ai mua anh thuận không có ai mua phước không bán phước luôn nè Ê, hồi nãy đúng không ta mình ờ, ở trong đó là mình còn được 10 ờ, bao 10 bao 50 với ờ, mớ ngoài cỡ khoảng rưỡi 750 kg rưỡi bữa nay hồi hồi sáng là còn được một tấn một tấn tấn mấy á là bữa nay là Phước chỉ chữ chuẩn bị trăm phần thôi là 500 kg ngày mai sẽ còn được thêm 500 kg nữa mốt thì còn có cả 200 có ai cho gạo không mình phụ trách bên đầu Nguyễn Trãi năm qua quá giờ Phước chỉ cần gạo thôi mấy cái khác thì giờ là Phước đã nhập đủ hết rồi <coughs> gạo đi mì thì giờ là Phước nhập rồi đủ hết trơn giờ mà mai có mì rồi về nữa là đủ hết trơn đó nhập bữa nay gần à, coi bốn mươi mấy triệu hột vịt hột gà cũng đã đủ rồi chao cũng vẫn còn rau thì hàng ngày mình phải mua là không có nhiêu nói chung là được còn gạo nó mới nặng tiền nè có ai cho gạo không dạ có chị ơi vợ con lúc nào cũng ngồi sau lưng con chứ nè sau lưng một người đàn ông sẽ luôn luôn có bóng dáng thấp thó của một người phụ nữ đó câu nói này nó đúng sự thật nè đó bà núp hay sao đang ngồi mà không thấy luôn á các bạn đừng xin phước nữa để dậu đầu phước sinh để cho phước sinh với ai cho gạo không anh phước ơi cho em xin uh, cho giải trọ 4 phần nói chung là bây giờ là tùy duyên nha những hoàn cảnh mà phước đã cho rồi là phước sẽ không cho nữa phước chỉ cho những hoàn cảnh mới nha chứ không có nuôi nữa <laughs> đuối lắm rồi ai ghét chịu nha giờ mình đi xin gạo trả lời câu muốn xỉu dạ con có nói rồi đó cô ơi cô thu võ cô coi livestream mà cô gán lắng nghe giùm con nha cô có vợ con riêng ở sau lưng đó cô gì cho mình kìa y Di có giá ừ, ờ, Di ờ, hai tấn gạo hai tấn gạo chị ơi hai tấn gạo thôi hai tấn gạo thôi hai tấn gạo sẽ đổi được gì anh ờ, anh thuận thiện tấn thôi vậy tôi mất giá với ba <laughs> nhìn nhìn Di nó ngon hơn tướng tá ngon hơn à, à. anh là xíu quách nhiều quá phải không nhìn về tướng tá nó nặng ký hơn còn cái hàng kia thì chắc được trăm ký mua bán luôn thằng này nè trăm ký đồ <laughs> đồ một trăm ký nãy trên đây nặng tấn của ngoài mua nè càng <laughs> tính ra mua em lời về lời lắm lời thôi vậy thôi ở với mẹ tiếp xuống đâu vậy em 15 rồi 15 hẻm 15 Hoàng Thụ bây giờ mình kiếm những chỗ nào mà mình chưa cho mình sẽ cho nha chứ ờ, những chỗ mình đã cho rồi thì các bạn vui lòng mình liên hệ với nhóm khác hay là uh, bên uh, khu vực địa phương gì đó khỏi xin mình tiếp và đừng có nói với mình là hết rồi nha hết rồi em ăn hết rồi em ăn hết rồi thì thôi nha em anh chỉ gieo duyên được tới đó thôi giờ là anh đã đuối luôn rồi giờ mấy hẻm này bế kỹ ghê ừ. này phải không hẻm 15 đúng rồi xích lên trên đi anh cho chừa cái gỗ cho người ta đi hay là lui vô đây nè biết cái đường luôn rồi lui đây được không Rồi dạ đang điện thoại đang ra hả? Hẻm 15 Hoàng Văn Thụ. Hỏi mấy ê hỏi mấy chú ở chốt này ờ, có mấy chú vậy? Chú có còn gạo cái gì ăn không? Chú còn gạo rau gì ăn không mấy chú? Rồi cho chú hai phần thì có hai người phải không? Trời ơi xin rồi ngủ đông vậy. Ủa cái chốt về bốn người hả? Nhiều quá rồi thấy thua rồi đó nha ghé chốt nào cũng bốn năm ngự vô là con thua đó nhiều quá chắc chia tay quá cái bốn phần lần giờ nhiều lắm giờ giờ không còn giàu như xưa nữa không như mấy ngày đầu nữa giờ đuối lắm rồi phải ờ, chắc chiêu từng phần gửi lại hai tính gửi hai phần rồi xã giao thôi bốn người nặng quá tôi thấy giờ ghế cái chốt lại cái bốn năm người bốn năm người cái là cái gì nặng vốn quá hết tiền rồi hết tiền rồi thua chị đó mấy phần vậy em ơi một phần phải không một phần để một phần xuống cho chị đi đứng đó đi chị không em ơi em ờ, thanh nhã phan anh không có cho em nữa nha em giận thì chịu nha anh không có cho nữa nha em cứ bữa hai bữa là em lên xin ra hoài anh không có cho nữa nha anh không có cung cấp nữa nha nói chung là bây giờ là những người mà facebook cũ mà xin là anh không có cho nữa bích lòng trước đặng lòng sau để uh, kỳ lắm khỏi cho luôn vậy đi cho nó dễ giờ là cạn kiệt tiền rồi mọi người tự lo đi phước chỉ hỗ trợ cho những người mà phước chưa từng gửi thôi chào bạn kim anh ừ cái cái hoàn cảnh đó khổ đó hoàn cảnh thằng, thằng đó anh biết đó tới ờ, ba bốn đứa con nữa bê thu sài gòn đó. ờ chỗ ngay bê thu sài gòn dưới cầu quang trung á rồi mấy anh phải luôn đó khổ dữ lắm nó giữ xe nữa nó giữ xe ngay chợ xuân khánh á em xin một ờ, hũ trao rồi ok nha em chăm phan ngày mai qua anh để gạo đồ á nói vậy làm đích khác chắc thua luôn anh thì chịu thôi chứ sao giờ em hưng nhỏ <laughs> tàu hủ đêm bên quang trung thông cảm giùm anh nha bây giờ là nói chung là cái lương thực nó cạn kiệt dữ lắm rồi ai cũng đuối rồi anh có thể cung cấp hoài được những hẻm mà anh đã từng cho và những người anh đã từng cho hai hai lần hay là có thể ba lần là sẽ không có cho nữa ai giận chịu nha biết là các bạn buồn nhưng mà các bạn phải hiểu là giờ cái nguồn ờ, kinh phí của Phước là bây giờ là tự túc tự bỏ ra không nó cũng ờ, gán gồng để cho bà con bởi vì giờ chua lắm không có còn ai hỗ trợ nữa mạnh thường quân đuối hết rồi hai tháng mấy rồi cũng phải thông cảm chứ hai tháng mấy mình nếu mà tính số cái tiền mà để hỗ trợ bà con cho cũng lên tới các nếu mà phước nói trên tỷ chắc các bạn cũng không cũng có có không biết có tin hay không nữa nếu tính theo từng ngày á từng ngày mà mình cho ngày là ba bốn chục bốn năm chục có mà bây giờ hai tháng mấy là tính cái số tiền cho là đã trên đã tính tiền tỷ rồi đó thì ai cũng đuối chứ đúng không cô chú anh chị rồi tính coi giờ từ bữa giờ là mấy lần giãn cách rồi và mỗi lần ờ, mấy cái giai đoạn đầu Phước cho đó là bao nhiêu nhiều lắm á mấy giai đoạn đầu là cho nhiều á ngày là có thể trên tấn á tấn gạo tấn gạo Phước cho rẻ thôi 10 ngàn ký thôi nha nhưng mà mua lúc nào cũng sẽ hơn nha Phước mua gạo là 10.800 nha 11 ngàn nhưng mà người ta bớt chứng là mấy giai đoạn đầu là mua ngu luôn á mua mà người ta bán tới 31 32 ngàn á về sau khi mà còn thêm mấy đợt giãn cách nữa bắt đầu người ta mới biết được những cái nguồn mới tại lúc đầu mới thì đâu ai biết nguồn mua đâu toàn là bán trên trời không mình cứ mua đại còn mì là bữa nay mới mua là 81 ngàn một thùng luôn á chứ không phải là còn bảy mươi mấy nữa mua là phải nhờ quen á còn mấy chỗ khác nó bán là nó phải ép vô kèm vô nước suối nước ngọt không á mình mua chẳng hạn như chục thùng hai chục thùng hay ba chục thùng là nó ép mình mua thêm uh, nước suối hoặc nước ngọt có đợt à, rồi cái chị kia cho được cái gạo kia ngon quá trời luôn gạo mà chắc cô chú anh chị nhớ còn cái đợt gạo mà cái bọc xanh đó gạo của đó mới ngon đó. gạo đó là 21.500 á chỉ cho tấn gạo đó chạy ra nếu tính mà đợt đó chỉ cho gạo đó phải mua được thành 2 tấn luôn rồi chỉ cho gạo ngon luôn gạo người ta kêu gọi ST gì đó ST 25 ST tới 25 hả 21 năm gì là không phải phải không vậy là đó là ST 21 rồi ở bt 21 21 năm đặc sản của sóc trăng mấy giờ đoạn đầu là có thịt có gì lum lá chứ nói chung là đủ chứ từ từ gút gút gút gút biết rồi em Xuân Lan ơi anh biết hẻm 65 không tỏ rồi em nhưng mà tùy duyên thôi em ơi bây giờ nói về hẻm phong tỏ thì khu ngày nào cũng có phong tỏ mà thì mình cứ việc liên hệ bên khu vực địa phương nha những hẻm mà chẳng hạn như mới phong tỏ một hai ngày là anh không có ghé đâu nha phong tỏ tệ gì anh nếu anh ghé chắc cả 10 ngày anh mới ghé lại chứ đâu có ờ, đâu có khái niệm là vừa phong tỏ là ghé lại liền đâu dạo đó là mua theo người ta mua là mua lô quá người ta mua lô lần mười mấy hai chục uh... con tim em thấy là đèn đen phải không đen ừ đó hết ờ giờ là mấy đứa con rồi à, ba đứa rồi ba đứa hả ừ. rồi rồi con lớn chưa là ở đây là ở trọ hay là gì hai nhà ở nhà trọ đây nè nhà trọ hả à, hai tháng rồi đủ nó có đéo hỗ trợ gì <laughs> nói vậy thôi à, gửi cho nó ông ờ, quên gửi cho bạn này 10 10 kg gạo đi 10 kg gạo ờ, hai bịch rau với lại hai bịch hai bịch rau ổ quên hai bịch mì trứng sữa luôn á ổ quên lộn trao lộn đúng rồi ừ nói đúng rồi đó tao bị gói kế bên cũng ông mướn nhà cũng kế bên cũng không có hỗ trợ luôn rồi làm làm ăn ờ, lên, lên dưới gì vậy ừ lên lắm sắp sắp lên tới bình dương luôn rồi đó ừ đợt uh, pha chết nó xuống gì đó mà không có có tao có xuống mà mới bữa hổm cho cũng có cho trong cái khu trọng tám mấy phần á đợt cái dưới chợ Sơn ờ, Khánh, Sơn Khánh hả? Ừ. rồi với anh sức khỏe nha kè lại ăn lấy tao đi ừ, cảm ơn nha. rồi ok bạn hiền mới vậy tới đó ôm lại ôm cua lại à, tới chốt Hưng Phú rồi nè cô chú anh chị tới đây mình vòng lại à, cao nhất cao lắm là Phước sẽ đi tới đây nè đó tới đây Phước sẽ vòng lại không có đi xa nữa không có đi vô qua bên kia tới đây thôi vòng lại đây đây là hướng lên cầu Quang Trung nhé đúng rồi đó giờ các bạn mà giờ cô chú anh chị nào mà không có ờ, không có hỗ trợ gạo cho Phước thì giờ đổi đi mình đổi đi giờ mua bánh trung thu ủng hộ Phước đi Phước còn được trăm mấy hộp nè ok ờ, một hộp ba trăm sáu 100 hộp thì ờ, ủ bên 10 hộp sẽ được 3 triệu 6 cũng còn được 100 hộp là được tới còn tới mấy chục triệu lần á bánh trung thu á mình mua bánh trung thu đi mua ủng hộ đi để Phước lấy tiền Phước mua gạo thôi vốn luôn chơi là chơi mớp môi luôn á chơi cho banh cái vốn luôn á bán là không lời luôn á là bán xong là banh cái vốn luôn bán xong bán rồi ờ, bán trăm hộp bánh trung thu đó là mua được 3 tấn gạo á là chơi mớp môi với cô chú anh chị luôn á cầu Quang Trung Dạ em cảm ơn em Một hộp 360 em ship 30 ngàn 390 nha bánh bao ngon luôn ăn đi rồi ghiền ừ các bạn hẻm 50 ghé hẻm 50 bạn có ra được không bạn Nguyễn Hùng ơi ngày nào bạn cũng lên hẻm 50 hẻm 50 anh chứ mà mình đã nói với bạn mấy lần rồi bạn không có ra được cái khu đó mình ghé lại đó rồi bạn có ra được méo để lấy không ra đứng đầu hẻm 50 bạn ra còn không được nữa rồi sao mà mình cứ kêu mình ghé 50 50 hoài mình cũng muốn cho bạn chứ nhưng mà cái vấn đề ở đây là mình vô không được bạn cũng ra không được thì bằng cách nào đấy hỏi thằng này ghé rồi gì hỏi dạ. thằng ghé rồi không em bánh à, bán à, chữ ờ, ở ờ, Cần Thơ thôi em nội ô thì anh còn ship được tặng mỗi em một phần bánh trung thu khỏi tặng gạo đủ chơi lớn vậy ừ. tặng người một cái á tại cái nó chạy ra cả trăm ngàn rồi là bằng nó còn nhiều hơn 5 ờ, kg gạo là cao nhất là chỉ có được khoảng uh, gì 5 kg gạo là 60 ngàn chứ nhiêu 50 ngàn nữa cao nhất là 60 trung bình là 55 cái bánh trung thu là cả trăm ngàn ừ. chơi giờ là chơi lớn luôn á thì cái hẻm 50 là mình đã biết là hẻm kế chốt rồi đó bạn mình đâu có mình cũng ở dân ở Cần Thơ mà mình biết hẻm 50 mà cái hẻm đang gào đó mình kêu bạn ra ngay cái đầu hẻm nó lấy được không bạn nói ra không được rồi mà ngày nào bạn lên bạn cũng ờ, hẻm 50 hẻm 50 chụp chặn bạn cái gọi cho nó lẹ đi mà luôn, bu vậy rồi xong rồi xong khỏi hẻm 50 nữa mệt phiền nhiều khi không muốn đọc muốn cho lướt qua nhưng mà cứ lên hoài đã hôm qua kêu ghé lại kêu bạn ra đi bạn nói bạn ra không được đứng ngay cái đứng ngay cái chốt luôn đợi mà không chịu ra rồi mình vô bằng cách nào bây giờ mình cứ lên cái hẻm 50 hẻm 50 hẻm 50 hẻm 50 thì liên hệ khu vực luôn rồi đi mình chặn luôn lóc luôn chỗ lẹ thấy đúng không ngày hôm qua mình cũng đó nếu mà các bạn có coi livestream mình đã nói là cái hẻm đó mình lại tới ngay chỗ cầu quang trung luôn rồi mình nói mình vô không được bạn có cách nào ra không bạn ấy nói ra cũng không được nói rồi vậy sao giờ rồi bữa nay lên cũng hẻm 50 nữa đi anh hoài hẻm 50 hoài vẽ mình hoài tính bản tính nóng mà võ công lại cao chưa hết tháng 7 của chưa hết tháng 7 nữa đó ơi ờ cái của bạn ấy là cố tình nhây chứ không phải là xinh đứng đợi ngay đó đứng đợi biết bao lâu ngay ngã ba Quang Trung đang chạy qua đâu vậy Trần Hoàng Nào phải không một hộp bốn cái nha em à, luôn heo mua tặng cho anh thuận hộp luôn đi em luôn heo anh thuận ảnh phái bánh trung thu dữ lắm luôn á anh nói với anh là từ nhỏ lớn giờ cái cuộc sống của anh ảnh rất được chưa bao giờ được một người con gái nào tặng cho anh một bánh trung thu cả ước mơ nhỏ nhoi của cuộc đời của ảnh là được cầm một à, cái hộp bánh trung thu mà cũng chính tay mà người con gái nào đó tặng cho ảnh như mẹ ảnh mua thì lúc nào cũng mua rồi à thấy không Anh rất là thèm bánh trung thu thèm mà chảy nước miếng luôn ướt cái khẩu trang luôn á Mẹ ăn cơm tao kiên định lắm <laughs> em luôn heo tặng cho anh à, thuận hộp đi em nói cái anh thuận rơi nước mắt chạm tới nỗi đau sao anh thuận không tặng em anh thuận lúc đó giờ là anh tặng cho biết bao nhiêu người con gái rồi anh bị giống như là bị dụ á bị dụ hoài luôn cũng như anh vậy đó tin người bị dụ bị dụ tặng đâu biết bao nhiêu người con gái mà cuối cùng ai ai xong lấy bánh xong rồi bỏ anh không à anh về anh khóc sướt mướt hết chưa cái này là chương trình à, phỉ bán <laughs> phỉ bán <laughs> dạ. bởi vậy ảnh ước ao là chỉ có cần có một người con gái mà nào đó tặng cho ảnh một hộp bánh chờ chờ chắc về ảnh không dám ăn luôn á ảnh đẹp ảnh lòng vô kiến luôn á <laughs> để lên móc luôn đây em trai này nè em trai này phải không 27 phải không không phải không phải không phải phải không phải không đúng rồi đúng rồi đúng rồi đó đúng rồi đó em trai đó 27 bảy sao một phần một phần kìa thấy không anh thận anh nói vé luôn heo mà tặng cho anh một hộp cái là anh chỉ để ngắm thôi giống như là hồi xưa mà cái gì coi à, lấy vô lấy đi em ờ à, lấy lấy đồ vô đi em lo mê mồi ở đây <laughs> lo chém gió giống như là gì thị này là gì bà chỉ để ngửi chứ không dám ăn đó để ngửi để ngửi thôi còn riêng anh thận là để nhìn ừ. tại lòng kiến là đâu có ngửi được <laughs> đâu ngửi lòng kiến luôn trời ơi kêu anh kêu anh thuận tặng em đi em sẽ không bỏ anh đâu kìa mua một tặng một luôn kìa tặng hộp bánh chung tặng hộp bánh trung thu rồi có thêm được ờ, mua một tặng một luôn đó anh <laughs> rồi đang ở trên đường Trần Hoàng Na nha cô chú anh chị biết sao đội nón đúng không ạ à? tại uh, những cái này tại vì giống như cái thói quen á với lại mình cho nó phong cách lạ lạ ngộ ngộ chứ cõi cõi ra nè nhìn cái đầu nè kỳ cũng chết vậy cái sẹp lép à bởi vì đội đi đội cho nó quen luôn đu em luôn theo nè tặng em hộp bánh đi em sẽ tặng anh thứ khác cách tặng lời cái đứa con trong bụng của <laughs> em luôn heo đang có bầu đó nha nữa kìa trời trời Nguyễn Khánh Linh kìa hẻm 50 Quang Trung nữa kìa trời trời sao em gì em dưỡng mấy cái đầu tới dưỡng hẻm 50 Quang Trung rồi đó bạn Nguyễn Khánh Linh bạn ra đầu chốt được hẻm 50 ờ, Quang Trung không bạn nếu bạn ra được mình sẽ ờ, chạy tới đẳng mình gửi nha còn nếu mà ra không được thì mình thua nha à, về, về dòng ờ, này hướng nào rồi đang Trần Hoàng Na ra ba đang ờ, Trần Hoàng Na ra 30 ờ, tháng 4 ok bạn Khánh Linh ra được rồi. dòng xuống mé dưới này rồi xuống 50 Quang Trung Trung anh Thuận hỏi là tặng cái gì kìa em luôn heo ơi đang ở trên đường uh, 30 tháng 4 nha dài về chợ Xuân Khánh nha cô chú anh chị em hẻm 740 740 là hẻm nào trời đường 30 tháng 4 này đâu có hẻm nào mà bự vậy hẻm 583 tặng đứa con gái luôn kìa <laughs> mấy tuổi em 18 tuổi không giống như chị ông Lan chị có chị có con gái nào 7 tuổi ừ, chỉ có con gái để làm mai cho anh Thuận ai nhà hỏi nhiêu 7 tuổi mai cho gì ra là gì 388 đường 388 ghé lại cô 388 mé mé đây có hẻm 388 nè nhờ coi có cô nào ra cô ờ, cái cô nào bên 388 này ờ, Hưng Lợi cái gì Đại Hào nè Đại Hào gần đây gần đây là 388 bên lộ hả gì đó bên lộ á 482 bạn đại hào nè có bao quá mình đang ngay chỗ đài truyền hình nè của bạn có nghe đài truyền hình không bạn ơi ngay chỗ uh, ờ, Aribank nè hồi xưa là Diệu Hiền á ngay nhà của Diệu Hiền của cô Diệu Hiền giờ là Aribank 466 và kìa, kìa, kìa. đâu ai kêu vậy 388 Mát hẻm rồi Đây không 388 mé nào ta ý ba tám qua mé dưới kia mé dưới kia mé dưới mà gần đầu đường à, trần quảng na đầu đường trần quảng na qua qua này xanh đang đỏ này á dạ, nhớ rồi nhớ rồi không không không có đảo ngược lại Trần Ngọc Quế chứ sao Trần Hoàng Nga Ờ lộn Trần Ngọc Quế Em nói lộn Em nói lộn Cái cái lời em xin nói lại Cái lời em đã nói lộn Ghê không mới Trần Hoàng Nga đi ra Còn 3 giây nữa nơi từ từ đừng có dựa Dễ yeah vượt cái bị la nữa ừ. ngang trường lương thế vinh rồi ok cô qua lộ giùm con nha cô bạn à, đại lê gì đó nha công an phường đợi đúng rồi rồi đại đại hào <laughs> chồng bà luôn heo tặng cho anh thuận cái bánh in luôn không tặng cho hai dao chặt nước đá trên lưng <laughs> rồi bạn đó qua lộ cho mình nha lại à, đây dựng trước dựng à, dựng xe trước cổng trường lương thế vinh luôn đó nha rồi 38 mình lộ để cho lội qua ủa lội qua được không dùng xanh hả không vậy thì đem qua bên con mấy phần đứng bên đây không còn bệnh bệnh bệnh vùng xanh rồi rồi né né đi em trai đó qua đó anh thuận em đó với cô đó hai phần á hai phần hai phần với ơi rồi lỡ rồi qua qua lấy luôn đi em trai mé đó kìa ở dưới đó kìa em là đại hào á hả em với cô là gì với nhau không biết hả vậy lấy đi mỗi người một phần rồi một bao gạo một bao gạo bịch mì trứng với phần rau em rồi rồi ờ đúng rồi rồi rồi đó của cô rồi ok đứa con gái chưa có ra tới 10, <laughs> tới tháng 11 mới ra 1 bé luôn heo ờ, sẽ tặng anh một bé gái là chưa ra đời á không em em em thiết nghĩ là anh giờ bây giờ anh kiếm bồ không có ra thì bây giờ là anh nên là kiếm những cái bé như vậy về rồi anh nuôi anh nuôi tới lớn sau đó thì nó rất là thương anh nó sẽ không bao giờ mà nó bỏ anh thận luôn phải không đúng không cả nhà là chừng nhưng mà chừng nữa nó sẽ kêu anh thận bằng ba chứ nó, không <laughs> phải làm vợ nha tất nhiên là nó sẽ không bao giờ bỏ anh thận luôn á anh thấy im không chứ giờ mà anh đi anh cua hoài không dính ai chứ thấy cũng buồn mệt mỏi quá tôi hiện tại giờ tôi đang mệt mỏi đang mệt mỏi trên xe anh đang anh nên chấp nhận cái điều đó đi hả xin dùng anh này kia đâu ừ. à đây là ừ thôi bớt tính tới cái đường đó đó là chắc chắn là mình sẽ có được một người con gái nó ở bên cạnh mình suốt cuộc đời nhưng mà cái vai vế là nó kêu mình bằng cha nha im im thôi mà nó chứ nó rồi ta đăng ký vô em. cái máy ấm rồi mà chứ gì hoài chồng anh thận hỏi buồn anh khóc vậy anh chạy xe mà nãy giờ giật giật hoài luôn thấy không đấy anh Thuận năm nay 35 tuổi nha Học tuổi tiền đã qua rồi Ra ngoài sau Đâu gì đâu Ghé lại hẻm 50 ờ, ờ, Quang Trung có người ờ, ra được á Ngay cái chốt luôn phải không em? em điện cho cái số điện thoại của bạn ờ, Nguyễn Khánh Linh ở ờ, hẻm 50 Quang Trung đó em 0949 725 707 thấy không 707 ô anh 701 707 ô anh 725 7 701 đúng rồi đứng ngay đầu chốt phải không thấy thấy bình luận của em nha chụp nhắc bạn Minh Ngọc bạn xin cho ai mà xin hai phần bạn mình gửi cho bạn một phần rồi nha chứ không có cho hai phần nữa nha bạn Minh Ngọc ra lấy một phần với bạn ờ, Khánh Linh ra lấy một phần nha các bạn đây Phước sẽ cho cô chú anh chị thấy cái chốt ngay chỗ Quang Trung nó như thế này nè vậy làm sao mà mình vô được không gần đó là sẽ là một cái chốt và ở trong đó thì nó sẽ là nó bị ờ, phong tỏa rồi hàng rào không anh đứng ờ, anh, anh đứng mé bên đây đi rồi loại bộ qua hay là vòng lại luôn vòng lại luôn đi ờ, vòng lại tấp về ờ trước cửa của long ờ trước cửa của long rồi loại bộ lại đi cho rồi cô đơn dành cho em cầm theo ờ, hai phần đi thủ sẵn 3 phần đi thủ sẵn 3 phần đi có sợ nhiều khi dẫn ra nữa thủ sẵn 3 phần đi lại cho <laughs> gửi đồ cho mấy bà con hẻm 50 né né ra à, à nãy điện cho ai vậy em nào vậy nguyễn khánh linh đó phải không đây nè cái chốt gì ủa rồi em mới trèo ra hả vậy em đi đường nào ra vậy em trong đây hả rồi chị là cái gì ủa vậy đi này hai người đường nguyễn khánh cái cái em là ai Minh Ngọc á hả? Dạ, dạ. Ờ, ờ. Nè Nguyễn Khánh Linh là chị đó phải không? Dạ, rồi sao đưa vô đường Giờ ờ, để lấy bình nó xịt cái sao mà em máng đi. Mình máng đi. Chứ ờ, gào cái này đưa thấy cũng sợ nguy hiểm quá, giữ khoảng cách mới được. này dùng xanh. hả? À, Lòn dưới đây gạo được không? Lòn dưới đây gạo lăn vô được nè, lăn gạo vô đi rồi hai bọc kia mình máng. Rồi chị né đi chị, lăn gạo vô cho. ừ rồi từ từ rồi để cho chị là chị lấy đi đi chị lại chị lấy bao gạo đi rồi cưng cao đó gì cưng máng rồi chị né đi cho nó màng em nó máng lên ở trên né đi chị né đi cho em nó máng ra ờ em à, Nguyễn Hùng Hùng Nguyễn nè cái gì Nguyễn Hùng Hùng Nguyễn đó hả thì anh mới lóc ra ủa sao nói ra không được anh nói đâu đi ra chốt anh kêu ra đầu hẻm mà lúc mà anh vừa nói ra đầu hẻm này lóc rồi à, hôm qua giờ anh đã nói là ra tới đầu hẻm được không anh chỉ tới đây được thôi chứ anh đâu có vô trong đó được sao mà ra đó được anh biết mà rồi vậy gửi gửi gửi cho ờ, bé này trước đi bạch minh bạch gì nè rồi ok em em gửi cho thằng đen gì bên bên trong ờ, nhà tới đây nha thấy anh quành lại em nói gì cái hẻm 50 rồi rồi rồi em gái lên rồi em, em lui vô trong đi em lui vô trong đi rồi em xong rồi đó em rồi rồi ok em rồi lăn bao gạo vô giống như hồi nãy rồi máng lên vậy cái gì rồi em rút cái bao gạo vô đi để từ từ từ từ em em không lấy gạo hả xin mà người ta còn gạo không nhà còn hai bịch nữa hả vậy là lấy mì trứng với gạo phải không rồi ok vậy lấy lại bịch gạo lại rồi em lui ra làm sao đi nó máng cái đó rồi nó lấy cái bịch gạo ra dạ bà già nào anh bà già của anh là anh đây hả bà là mẹ anh Rồi, bé đó là cháu anh hả ở chung nhà hay sao sớm hả chạy lại đặng lấy bịch mì trứng đó đi để cho ờ, nó chạy thôi chạy đi chạy tập thể dục đi ờ, ba đồ em cuốc kìa cuốc kìa ừ ừ cuốc vô ừ cuốc cuốc vô cuốc vô <laughs> không không cuốc cuốc quyết liệt hết bơm vô thôi trâu chạy kìa thấy nhỏ chạy tội nghiệp không đó hồi nó thở nè <laughs> cố lên cố lên đừng có đứt dép nữa nha ba đồ em đây đây là đôi dép thứ ba đó nó bị đứt dép hoài luôn rồi, rồi nè lại đắng sản <laughs> nghiệp nhỏ rồi em để đây nha có lại lấy giùm em ha từ từ rồi rồi ok vô gửi cho bà giùm em nha ai gì thở thở bỏ khẩu trang thở luôn tội nghiệp nhỏ không lâu lâu ờ, tập thể dục chạy cỡ bữa hổm mà là mày chạy là mày còn cầm đôi dép được bữa nay là còn mang dép chạy được là hay rồi đó dép này dép của hậu anh dép này nó có đồ gài có đồ gài hả cho cho cho ai chú chốt rồi hả hỏi chú có mấy chú chú ở đây có mấy chú hai chú hả năm chú lần hả nhiều quá vậy giờ vậy ờ, con ờ, mà hiện tại giờ nè có mặt ở đây á à vậy đó hả lấy uh, gì không bữa bắt em lấy uh, gửi uh, cho cái ờ, cái cái chú văn văn phòng lấy lại uh, lấy lấy ba phần thôi mình chừa lại tại nó hết rồi Đây. gì ba ba bao gạo luôn nhưng mà lấy năm bịch rau đi cho mấy cái chú văn phòng á thì ờ, để đây đi à, để để để cho à, em mới chạy mày mệt rồi đấy Ủa gì hả? Cái này. Chơi chơi đẩy trời. <laughs> anh không có sữa nha bạn Gia Khang bây giờ là anh không còn cái gì nữa chứ nha anh chỉ còn là cái nịch thôi cái nịch còn không còn nữa sữa hết luôn em ơi mình uống nước cơm đồ đỡ đi em ơi đang dịch giờ tình trạng khó khăn rồi uống nước cơm rồi cho bé uống nước cơm đồ đỡ nha không thì em liên hệ các nhóm khác giùm anh nha ơi y học cổ truyền y học cổ truyền là ở đâu ta ừ. tốt ở trong gần đầu sáu luôn y học cổ truyền ra dạ, đồng dạ, dạ, nè nãy mình ờ, đi ra ngoài này ờ, trên đó xin gì lên chưa gì em nè vậy hả chạy luôn không em ơi anh không có lên Bình Thủy em ơi quay lại đó hay sao ở đó trình bao nhiêu phần em cái gì dòng <coughs> mà xuống chỗ ờ, chỗ mà dưới ờ, ngay ở ba chợ sắt ở dưới á có bạn dưới anh lưu đó 112 Nguyễn Thị Minh Khai đó ngay ba chợ sắt đó có số điện thoại anh lưu lời của bạn để xin đó có ở trên đó đó ừ đồ gì nè kiếm đồ gì à cái bạn mà nghe ngã ba chợ sắt là phải ở dưới phải không <coughs> ừ đúng rồi quỳnh hiệp đó em ờ, ra nghe ngã ba chợ sắt đi nha em em là phải hẻm từ 112 ờ, Nguyễn Thị Minh Khai ra ngoài phải không hồi chiều anh có điện thoại cho em đó phải không nhắn tin cho em đó phải không bà nữa thôi bà đó nữa rồi chập là bà kêu à bà trực ở Nguyễn Kim mà thì trực Nguyễn khúc dài này nè bà cụ ờ, tóc ờ, tóc bạc đó chạy ngang đây là kêu à chú ơi thì đó ghé hẻm 16 là chạy tới giờ tóc vô, vô lời gần gần là chạy tới giờ ba lần rồi nhất nhất nhất quanh người ta nói nhất quá tam rồi không có thể nhất quá tứ được hẹn ngày mai đi chị ừ, giờ này mình quẹo vô xa lắm hồi nãy mình mới chổng ra ok nha em quỳnh hiệp anh đang tới ngã ba chợ sắt nha <coughs> hai mươi chín ngô đức kế là ở đâu ta ngô đức kế giờ chưa chắc gì vô được bị ờ, phong tỏa ngay chỗ đầu đó nguyễn thị minh khai đó à mấy chợ Tân An đó hả ừ. Dạ. mé chợ Tân An mình cho rồi lần trước cho 110 phần ở dưới rồi không ngô đức kế khác hả đó, bên đây nè phan đình phùng xuống nè dạ. ngay chốt đầu tiên chốt hôm qua mình cho cái chị kia đó chạy vô tí xíu qua chốt rồi ngô đức kế nhưng mà hẻm 29 là ở đâu 29 ngô đức kế à ừ thấy hẻm lò vô đó đâu xe đâu vô tới đi tới đâu được xuống tới đó dưới đi xuống dưới ngã ba dưới quẹo cha quẹo quẹo phải ngay chỗ ngã ba dưới phải không chỗ này phải không ừ, đúng rồi đâu có vô đâu mà đứng ngoài đây mà Rồi tắt cái đèn đi à, lấy lấy một phần cho các bạn là tên Quỳnh Hiệp á Quỳnh Hiệp kêu đừng, đừng, đừng, đừng có ra nữa đừng ra nữa ờ quỳnh hiệp đứng đứng đi đứng đi đừng kêu, kêu bạn đứng đó đi hai chín ngô đức kế là hình như là quẹo bên đây luôn nè nhưng mà hai chín là bên đây nè đây đây nè anh uh, anh thuận là anh này ơi bé nào cái bé nhỏ đó đó hả dạ. bé nhỏ đó với ảnh bé nhỏ đó với ảnh là cái gì ờ rồi vậy lấy phần cho bé đó luôn đi bé nhỏ cầm điếc hả ủa bé nó bị câm điếc luôn á hả là hình như có đã có nhắn tin về trang anh rồi phải không là em nói em xin giùm cho con bé câm điếc nữa đó hả có biết xài tiền không bé có biết xài tiền không nè anh lấy xong rồi em gửi cho bé 50 ngàn nha đưa cho bé bỏ túi từ từ đó đi con tiền ờ cái đó của con đó ừ đúng rồi rồi hai mươi chín ngô đức kế là như mé bên đây nè về tay trái em chính là phải không cô nào nãy mới nhắn tin con ai nhắn tin cô cô nít facebook là cái gì được rồi cô đứng đó đi cô ờ, cô cô nào nhắn tin đây nè bên đây nè không có nghe hả ai nhắn tin nói chung là không có nhắn tin ra đứng đại gì đó hả rồi sao ủa rồi đứng đây là làm gì không ý, ý em hỏi là có ai kêu chị ra đây đứng không có có có người kêu, có người kêu ra đây hả cô với cô đó là hai cái người cái gì là cái gì với nhau dạ, cô với cô đó là hai cái gì ở sớm hả dạ rồi vậy để để đó để xuống cho cô hai cô hai phần đi gì ờ, rồi hai cô đứng lui lui một con tí xíu ra sau nha để cho mấy bạn để đồ để rồi mình giữ khoảng cách an toàn nha cho phần cho ai chú là nhà đấy hả trong hẻm hả mà có khó khăn không thiệt không à thôi vậy là không ổn rồi bên cho rồi cái chị đó là sao chị xin cho ai cho bà già hả bà già của chị hay bà già của ai mẹ của chị hả vậy là xin cho chị chứ đâu phải xin cho bà già chị ý ý em nói á, là chị xin cho chị chứ đâu phải xin cho bà già của chị à là người mà nhưng mà bà già đó là cái gì của chị mẹ mẹ của chị mẹ của chị bà của chị hả mà ở riêng phòng ở trong võng sâu không gửi, một phần này cho cô nãy đây cái đi rồi chị dắt em vô chỗ của bà đi tại em thấy là mẹ của chị mà chị xin giùm cho bà già nằm chỗ là em thấy nó là lạ thà em vô để em đưa ngay cho bà cho xin phần cho chú này đi lấy thêm phần hả cầm theo một phần ờ, đem đem theo một phần luôn dạ dạ đúng rồi không ý ý ý ý con nói ở đây á, là con tưởng chị ở chung ở riêng rồi chú nhận cái phần của chú đi nha rồi rồi, rồi đi đi vô trước giùm con đi rồi cô dạ không có dư dư là không có dư rồi dư là không có dư chỉ có thiếu không à con đang ờ, đi, đi xin thêm nè dạ rồi chị dắt em vô đi à cầm theo một phần lấy uh, một kêu ba đồ em ừ đường này ờ đúng rồi hẻm này có phun mà à vậy đó hả dạ, dạ. dạ. rồi rồi rồi đưa ờ, né xa xa ra dạ, dạ. giữ khoảng cách xin cho bà đây hả ờ à. ồ đây hả ồ gạo quá trời về xin thêm gì trời trời ơi ủa chủ nhà bên đây ta đi rồi bà nằm ở đây thôi đem ra để chụp lại nè đó vậy mà xin cái gì tự nhiên nhà bà bà này nằm ở đây bà nằm ở đây mà vô sinh kỳ vậy người ừ, nói bà không phải ở đó nữa đó thấy không cô chú anh chị thấy rõ ràng không tham gạo đó gạo chắc gỡ cả một kho luôn đó thì đó đó gom gạo thấy chưa Ồ, gom gạo vậy Nếu mà không vô, gạo một kho luôn Trời thần ơi Em biết anh nói không được Bởi vậy em nói chuyện vài câu là em đi vô liền Còn vô còn nói bà nó nằm đó không phải ở nhà nữa Dạ, nhà bốn người chứ gì bốn người bốn người nhận Rồi nói mẹ Xin dùm bà già nằm chỗ Cứ diện mấy lý do bà già nằm chỗ không Dạ không cái anh này thì em biết rồi anh này thì có giấy bị tổ chát với hước liền giỡn hoài rồi ok trời ơi em vô em nhìn thấy một đống gạo luôn rồi rồi còn còn nói dốc với em nữa quê một cục bỏ đi chỗ khác nói là bà già nhà bà già là nhà này là của người ta bà già qua đây nằm em nói ủa tự khơi khơi có bà già qua đây nằm ai mà hàng xóm mà tự qua đây cho nằm vô mày vô mày thấy không mày thấy đống gạo không gạo chất thành núi luôn dễ ăn với phước quá cái gì hai bà cụ kia thì anh không có biết đúng là thiệt bó tay thiệt chứ vô quê bỏ điên tăng tại vì phước hỏi vài câu thôi là phước đã biết được cái vấn đề rồi nói là bà già nói bà già nằm chỗ xin giùm bà rồi chị là cái gì của bà già là con con mà xin giùm gì chị xin cho chị á mình là con thì mình xin cho mình chứ tự nhiên xin cho mẹ mình bị dắt vô tổ chát còn nói gạo không phải của mình nữa chứ một kho gạo luôn tại vì đó là cũng chắc cỡ uh, trăm ký vậy mà vẫn đi ra xin nữa thấy không tham ghê không <laughs> tổ chát với hước liền phú lai ngọn nó chơi trong nhà lấy đồ công chuyện để hồi nữa ờ, Phước về ờ, Phước sẽ quay lại cái ờ, Phước sẽ cắt cái clip ra à, cắt một cái clip ra xong rồi Phước sẽ ghi cái địa chỉ và cái clip đó lại để đó clip đó chắc hồi nãy cái khúc này lan lai chim này là chắc khoảng cỡ một phút một phút phút mấy và câu chuyện từ đầu <laughs> giỡn với mình hoài bị dụ hoài mình chỉ cần hỏi vài câu thôi là biết đúng sai liền là bắt đầu là em nghi là khi mà em bỏ vô em đi vô em kiểm tra là em tia ngang là em thấy em đóng gạo rồi mà còn nói dốc em nữa bà tại bà nói em câu nói dốc như vậy nè ờ, bà nằm ở đây chứ bà nhà bên kia nhà này nhà của người ta em nói đâu ra nhà người ta bên đây nhà người ta mà tự nhiên cho bà vô nằm vậy đó cứ để mà già bà mẹ của mình ra làm công cụ để sinh hoài tối ngày vậy đó không có chỗ giấu nhớ nha cô chú anh chị hẻm 29 đường Ngô Đức Kế nha mọi người có cho thì né cái hẻm đó ra nha một kho gạo luôn nha nhà của có bà cụ những người xung quanh người ta biết nhưng mà ta không dám nói được bởi vì khi mà Phước đi vô ai cũng cự chứ là cái nghi nghi rồi nói chuyện lúc đầu là ba bốn rồi hỏi cái đó là cái gì của chị thì quay qua nói là mẹ ủa mẹ thì chị là ở riêng mẹ thì là chị xin cho chị chứ xin cho mẹ chị gì dốc lao ghét thì chết tức quê quê bãi vô quê quê có bỏ đi luôn <laughs> bởi vì ai mà không xem livestream của Phước thì đừng có nói là Phước tại sao mà nhiều khi Phước hơi khó khăn tí xíu nha đó đây chính là một cái sự việc à, có thật luôn trên livestream này đó hồi nãy là dùng xanh là mình bó tay đó là mình dính trưởng nữa rồi đó là mình không có vô được luôn rồi đó tại em thấy không có dùng xanh em mới đi vô thật ra là bị rất là nhiều cô chú anh chị đây chỉ là một trong những ờ, cái ờ, tình trạng ờ, chung thôi còn rất là nhiều chứ không phải là chỉ một chỗ đâu bởi khuyến khuyên rằng mọi người nên đừng có thấy người ta thương đó như lúc đầu giờ cô chú chị thấy phước than quá trời luôn nó xin gạo rất là không có không dám cho nhiều luôn á để dành chừa lại cho những người mà ưu tiên cho những người mà người ta chưa từng nhận có những người đã từng nhận rất là nhiều như vậy nhưng mà họ vẫn tiếp tục nói dốc nói láo để được nhận thêm và đem mẹ mình ra làm công cụ để nhận nữa thật đực lắm không lúc đầu vô á dạ. em đã thấy bao gạo rồi em đứng từ xa là em thấy tại nằm ngay cánh cửa bởi vì em mới uh, giả bộ hỏi thêm vài câu và em bước vô trong luôn ừ. ủa em có coi mà anh livestream thấy phải không thấy vừa anh vừa anh thì thấy rồi anh livestream từ ngoài vô là nó thấy rồi <laughs> gạo có bao có bao mấy bao bự nữa nhà đó là tới ờ, nghe bốn người luôn á nguyên gia đình là đè ra là lấy á quê quê liêu liêu gia đình nó có con lai chim liêu liêu nha liêu liêu liêu đi với phước nha liêu liêu liêu <laughs> cuối cùng sẽ thành sự nổi tiếng chưa ngày mai phước sẽ cắt cái đoạn clip ngày ngắn nãy rồi phước sẽ đăng lên làm thêm một lần nữa để cảnh báo cho các nhóm khác rồi sau đó là mang nhục tại khu vực luôn đây là tình hình chung lấy bình chứng khuẩn thử anh vô nhà cái để ờ để cho anh thuận anh vô nhà anh ờ, lấy lấy đồ đó. không phải là có kinh nghiệm mà bị gạt hoài tại vì anh à, biết sao không những cái nơi mà có dùng xanh hay cô phong tỏ đó anh đâu được vô tới tận, tận trong nhà anh kiểm tra đâu thì khi họ nói sao anh cũng tin vậy nếu mà cái chị hồi nãy đặt cái trường hợp mà là chị ờ, đang nằm ở trong vùng xanh hay là nơi phong tỏa là tất nhiên là phước nghe câu chuyện như vậy phước kêu gửi đại một phần và phước sẽ đi nhưng mà Phước nhìn lại là thấy vẫn đi vô được thì mình sẽ kiểm tra luôn còn những nơi mà mình không có thể đi vô được thì mình thua thì những cái nơi đó là mình bị lừa bởi vì à, những chỗ mà bị phong tỏa hay là những chỗ nào đó mình đâu xác minh được trong dưới này thì anh không biết tên nhiều nhưng mà Phước quay qua Phước thấy gạo quá trời luôn bà còn quay qua nó dốc nó trời lại chứ bà nằm ở đây là nằm nhà của người ta bà nhà kế bên trong khi đó hồi nãy nói mẹ của mình khu này là khu anh sống Nếu luôn má trời ơi đậu ngay chỗ nhà chó không vậy quẹo xích ra nó quá con chó công ty nó gì đó ừ đậu méo ở đây đi quay đầu lên à? ừ. đúng rồi nhà mẹ của anh Hừng với Trần Phú ảnh vô anh lấy đồ một cái đợi anh tí xíu nha Hello. Đây, lấy anh có thuốc không? Dạ, dạ. Anh có thuốc. Vô dạ, nhà anh thử. Ừ, thằng ấy nó biết mà. Nhà anh Thuận, đây, chú cho biết nhà anh Thuận luôn nha. Nhà anh Thuận ngay chỗ tiệm neo Phương Thảo với Trần Phú. Mày biết là cái gì mà bơm bơm nhanh đó. Neo Phương Thảo, Kiwi luôn. Mấy em ra bên xe em chạy em bỏ anh Thuận luôn ha. Ừ. Anh Thuận đi chơi nha. Em đi trước à. Đi à. <laughs> nó hùng rồi trời ơi trời chạy dễ không bỏ anh sợ anh buồn anh khóc đúng rồi thấy bà nằm tội lắm bà bị rút hết trơn cô chú anh chị Ừ. thì đó tại lúc lúc mẹ mình nằm vậy rồi mấy người con vẫn còn lợi dụng vậy nữa mấy người con bào quá bào thì đó nghiệp em Gia Khang ở đường Trần Phú là em ở đâu em nhìn nhìn nhìn vô cái tivi cái tivi còn bự hơn tivi nhà Phước nữa tivi nãy chắc 65 inch đó bự hơn nhà em luôn á cái tivi bự lắm tao thấy cái tivi muốn hết cái cái cái cái cửa một cái cửa nhà luôn vậy mà tao tia nghe tao thấy mì trời đời nãy tao cũng bực dữ lắm luôn á nhưng mà thôi kệ mình đi ra thôi vậy tự động tao thấy quê rồi rồi làm điếu thuốc nha quay camera gần trước nha lúc coi ngồi nói chuyện ừ. không phải nói gạo người ta gửi mà là nói uh, nhà của người ta nhà của người ta bà qua đây nằm à. bởi anh nói ngộ tự nhiên cái anh mới dọc miệng anh nói tự nhiên nhà của người ta bà vô đây nằm hồi nãy thì dắt vô nhà bà giờ thì nhà của người ta bà vô đây nằm 142 sạc 12 Trần Phú kế bên đội hình sự em ra ngoài chốt vào hồi đó em đứng ngoài được không bạn Gia Khang anh vòng về thì em ra em đứng mày trong đâu đồ ngoài ngoài vô mày ách giúp đúng rồi đó bạn Phương Quyên nếu mà không có thấy cái đống đó là chắc chút xíu nữa là Phước sẽ cho bà ờ, từ 200 đến 500 ngàn để mua sữa uống chỗ bạn Gia Khang nè hình sự dưới mé này nè phải không em xin một phần hẻm 21 Lê Lợi phường Cái Khế hẻm 21 Lê Lợi hẻm 21 Lê Lợi em ra đầu hẻm luôn đi nha em gạo gì em có xả lại được chưa không có có nãy anh có chụp cái màn hình rồi để chút nữa anh tắt livestream này là anh biết dạ, được à cái bao của mình cho luôn tại vì em thấy cái bao cái bọc ờ, mà khui vợ á anh nhớ không cái đoạn đó mình xuống mình cho là nằm ngay nó trên có nữa hả có vậy là có cái bao mà đợt trước mình cho ở dưới nữa đó ha ở nhà nó có ra nhận nữa đó cái bao mà có hai chai nước tương với hai bịch đường á cô chú anh chị đợt mà phước cho 110 phần ở dưới á cho nguyên khu á không em bữa nay không có bánh lá dừa hàng hút thuốc Trần Phú Thận đừng nói đâu vậy Chắc tới đó phải không? Có vô à, <laughs> chi à, vô hướng chạy tới cùng khương chánh á vô vô tâm sự với mẹ nói mẹ giờ có người này 144 sạc uh, 12B thấy em luôn heo không em vũ hải nguyễn ơi anh không có bán lẻ nha anh bán nguyên hộp nha đúng rồi đó anh à, đúng rồi đó đúng rồi đó anh à, gì nè à, anh tấn thì nãy giờ anh tấn cũng có xem hả anh bán nguyên hộp không nha em đây bên đây là gì nè kìa áo quy à tụi liếu liêu chị tụi liếu liêu Doraemon Em không có Doraemon, em bóp nhiều lắm luôn á thầy Em giờ còn có da bọc xương Chắc tao mới còn da bọc xương nè Nghe khách sạn Tân Lộc Là ở đâu ta? Lại khách sạn là khách sạn nữa hello chị khách sạn Tân Lộc ở đâu mấy bạn đừng có chỉ khách sạn hay massage gì Phước không có gành mấy cái chỗ đó đâu nó thiệt không có biết thiệt luôn á nhỏ lớn giờ là không có đi mấy cái chỗ đó bởi không có biết <laughs> bánh hẻm 70 cái mạng tám cho số chụp màn hình lại giùm anh đi bạn gì đó chỉ à, cái hẻm đó, đừng có chỉ kế khách sạn nào nha chỉ kế ừ thà kế quán cà phê rồi ha cái gì thôi vì đang hút thuốc nên không đeo khẩu trang bạn ơi với lại mấy anh em ở đây cũng tiếp xúc hàng ngày mà bởi vì ờ, đang hút thuốc ngồi nghỉ giải lao tâm sự tí xíu xong rồi hả anh thuận bạn Nguyễn Bình Đức mua bánh trung thu hay gì đó bán được hộp bánh trung thu thì có tiền mua gạo rồi gán bán được ờ, dạ. một trăm hộp này là được 3 tấn gạo nha cô chú anh chị cô chú anh chị ai có mua bánh trung thu để ủng hộ Phước nha bánh bao ngon luôn nha dạ em hút thuốc vợ em ra ngoài à, tại vợ em đang thấy em chim rồi vợ em lên xe làm quăng điếu thuốc rồi đó à thấy em chim nên uh, bả lịch sự bả đi ra ngoài đi dạ lần con đi nha cô con chào nha rửa tay cho anh thuận rửa xà bông chưa? rửa xà bông nha rửa còn hết trời cái bông còn luôn